vn Hello và xin chào tất cả mọi người, chúng ta sẽ mình quay và chào mừng các bạn đã quay trở lại với fanpage của Zero Gaming và là tôi sau đây ok ok như các bạn thấy ngày hôm nay ở trên màn hình của các bạn đang có rất là nhiều thành viên của hero team rất nhiều hero trong một khung ảnh các bạn à và chào mừng các bạn đã đến với hero caron Ê, mặc một đùi và áo sơ mi Ây yo, what's up, buddy? À. What's up, buddy? What's up, what's up? Ok và kế bên tôi nữa chính là Hero mèo Sime Một con gấu tuyết đang khởi động hoài ngầu giờ à. ngầu giờ <laughs> và người chị luôn bị xa lánh hero camui ờ. đứng ngoài cùng luôn <laughs> ê nói nói nói cái gì vậy ở đây không xa lánh nha người ta ở đây là tôi không xa lánh nha mọi người ok ok luôn bạn ok các bạn ạ à. và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xong kiếm hợp hobbit cùng với mèo Simi để có thể đánh bại ba hero còn lại trong hero team mà các bạn đang thắc mắc rằng một hero đó đâu đúng không? Đó chính là hero Sammy và hiện tại đang ngồi nghe các bạn ạ. À. Hero Sammy thì không thể nào vô được tại vì căn bản là trong phòng này chỉ được bốn người thôi. Sammy lên tiếng cái cho mọi người biết Sammy có mặt ở trong đây cái Sammy ơi. Hello mọi người, mình là Sam đây. Hết Đấy, rất là ngắn gọn là hiểu rất là ngắn gọn xuống tới luôn Ok, bây giờ chúng ta đi nha anh em Let's go Ok, và ngày hôm nay sẽ là một pha cân ba đi vào lịch sử anh em Và lần này tôi không biết phải là lần đầu tiên hay không Nhưng mà tôi với sao tôi hôm nay với tôi và simi ấy người gọi là bắn mạnh thứ gọi là N ở trong team Hego ấy thì Ôi, à, đằng sau gọi là cái hội anh em thì tôi nghĩ là Sim là người bắn là vip nhất hội chị em rồi Ê, sao tao mua được phát mắt luôn nè không, ban đầu chúng ta chơi lùng đúng theo luật đi chị à. Mình đâu tao không đỏ đâu Mất rồi Gọi Mua gì sai lùng đi chị Vứt ra, vứt ra, vứt ra Không, vứt ra Vứt ra, vứt ra Nhanh, vứt ờ. ra đang đi đang đi trên chiến trường trời vứt ra bui vứt súng ra <laughs> nhanh lên trời ơi cái map ờ, có có con súng đâu có súng đâu tội nghiệp mui tốn tiền mua súng có súng nhưng mà không được dùng mù hồn mùi bình thường có solo như nào bây giờ đâu phải là cái phòng tao phòng đỏ đâu Ê chuột em bị Uầy. lỗi à, ba chuột em bị lỗi à. em phải ấn nút em mới đổi súng mà em mới ấn chuột em mới hồi máu được ba bắn mồi bắn mồi bắn mồi bắn mồi bắn mồi hay gì làm gì làm gì làm gì làm gì tiếng làm gì một đây anh đừng rồi tới đâu vậy ồ con đây bị kẹt em bị kẹt rồi, có Không, cảm ơn sẽ chặn Simi, thôi cho Simi thôi cho Simi bỏ À Đau nhờ Trời ơi Ôi, cài bắn ờ. súng gì vậy? Bắn súng lục anh Mọi người giết nó đi, đừng để mũi chết Mất súng đây, mất súng ờ, Biết rồi, biết rồi Liêu, liêu, liêu Quân chừng, quân chừng, quân chừng Rồi ui nó hết máu rồi nó hết máu rồi nhưng không sao trong vui mất súng là vui rồi trời quả đầu mua súng xong nhá ngày thứ nhất là quả đầu mua súng xong chết mất súng sao bây giờ không đủ tiền để mua ôi Ủa, hợp lý sao giống gì vậy rồi của rốt quên à trận vừa rồi là đồng đội tôi thắng đó tất nhiên là tôi có tiền mua súng rồi à, <laughs> à, ok luôn dùng gì cũng được dùng gì cũng được dùng súng gì cũng được Ê mọi người à, xem dùng xuống thấy đi dạ. xem anh à, nước tương đựng xem đi xem dùng xuống thấy <laughs> rồi sao rồi bây giờ nha xem xem cứ đè cái con nào xem giết cho anh tại vì anh biết cái gái là nhưng mà cái con với xem xem cái giỏi đó ok rồi dạ. đâu đừng đừng đừng vợ em ơi đừng làm vợ em ơi đã nói rồi trong cuộc chơi tự chiến lần này không được phép đem tự cánh vô đây sắp ui nghe tiếng súng bên này nè ui bên kia bên kia bên kia Rô bay thế nhở Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi Sim ở bên này nè, ở bên này cho mọi người, Sim ở bên này nè Trời ơi, đứng đây đứng cao quá Ôi rồi, rồi xong rồi Xong em rồi Mui ơi, xong em rồi Mui ơi Cố lên Mui ơi Không có cứu, không có cứu Trời ai chơi cứu mà Let me Solo chơi cứu mà lại Dạ ai biết đâu <laughs> Bà chơi solo với mình bao nhiêu lần nữa trời Được chết Cố lên Mui ơi Chơi bo tròn rồi Bo tròn hồi máu Bo tròn hồi máu Trời tức là bà chơi À tức quá Xong luôn rồi mình đai luôn Wow. Ủa Hồi nãy đấy là muốn chết rồi đó hồi nãy là mua chết rồi giờ mình lao qua cái xong là bà cứu sống cây đó là mình bắn am am tâm vào cây đòn đấy nó biết gì đâu ai làm cái hôm nay là một pha chơi ăn gian đấy cái này là cao biết luật rồi cái này cao chơi mình bao lâu rồi không bây giờ nhá anh em anh em đó cao chơi nha rõ ràng nha ok nha cao mùi làm thế mất qua mất uy tín quá dạ, à. dạ, dạ, bây giờ xin có đi qua nè đã thấy chưa tới đồng đội chưa? chuyện chuyện gian là chuyện gian rõ ràng rồi <laughs> cái map hồi nãy loạn quá đi khắp nơi luôn trời ơi yên ờ. tâm yên tâm món này chơi được món này chơi được cũng chơi được ờ, ờ, gì vậy chơi giải bom luôn đó má đừng mua đi bên kia ai con chuột kia em khó chịu ải mua đi bên kia mà mua đi bên kia mà mua đi bên kia liều quá liều quá bên kia là bên nào ai kia bên nào bên gì đâu Ờ. Ờ. thật Biết tại sao không? Tại vì Simi ló ra là bị Camui bắn gục rồi Ủa tại sao lấy khẩu Tụi sao tôi quên đổi khẩu rồi Tôi chết rồi em ơi chết đâu gì rồi Không ờ, em còn mua súng được mà Em cứ cầm khẩu đấy Em em cứ cầm khẩu đấy Em đi hoa nào được Đi hoa là được Bạn bông keo nhiều lắm đi à, <laughs> Ok Bạn sao Chỉ cần đặt bông keo cho anh thôi đúng không Nên sim Không sim đặt bông keo cho sim Trai như chị Chơi chơi cầm bông keo đặt không chị là chị không dùng bông keo nha tôi là tôi không chơi bông keo thôi thôi thôi tôi còn nhớ có một trận bài toàn dùng bông keo và chơi này tôi nói lại nha bông keo của cam màu xanh lá nha bom keo của cam môi rất dễ nhận ra luôn á ui cái đi anh đang đẩy móc lắm nè anh đang để móc lắm cái để móc màu nào không tôi bảo tôi nghi ngờ thôi Ui. Ai đây nè, Sam đây nè. Chết rồi, yếu gì nữa. Giết xong luôn, giết xong luôn, Sam đang ra, Sam đang ra, Chim ơi, Sam đang ra, Sam đang ra. Shotgun, shotgun, shotgun, shotgun. Hay. Giết luôn, giết luôn. Ui, bật keo, bật keo, keo đâu, keo đâu. Trời ơi. Ê, con lên. Đúng rồi. Chạy vô, chạy vô. Nó vô nè, Chim ơi, nó vô nè, nó vô nó vô nè. Ui, shotgun lại gần là to rồi à, shotgun em cầm một cây shotgun đi em để xuống sấy tất cả okay, cầm okay, một cây shotgun okay, cho anh ok ok ok xét sâu xét đây một cây này này đấy ờ tôi nghĩ là tôi nên cầm một cây bắn xa nhờ ừ. thôi cái này vẫn hợp lý nhất Ôi, anh, anh mua bán cái này cái này là chỉ cần sân gần thôi. Em cứ em cứ lao gần được, em cứ lao gần chơi là được. rồi. Ừ, ok. Bạn này các bạn sẽ thấy rất là nhiều màu xanh lá. Hứa luôn. <laughs> ok luôn bạn người ta chơi là người ta vừa đặt bông keo vừa đặt vừa bắn còn bà bà chỉ cầm bông keo mà đặt thôi ôi đứng ở đây đứng ở đây cho mọi người qua xem ơi ok ok oh see đúng rồi đúng rồi đây hmm. cắm vô cắm vô thôi sao lên sao lên sao lên nha được được được được ôi sao lại bật khiêm kết kết kết kết kết kết từ từ sao lại bật khiêm sao lại bà khiêm tôi bắt đầu mệt nữa đâu trời ơi bây giờ tầng ba mới mệt nữa Ôi, ca mua nha Này, ca mua bật khiên nhá Bật khiên hai lần rồi đấy Ủa, cấm bật khiên hả? Không, không bật khiên tân ba mà chị Alo Oh my god Uầy thề Camui nhá Mình solo với Camui rất nhiều lần rồi Mà Camui toàn kiểu Camui bị lách luật á anh em Camui toàn ăn gian xong rồi Camui cứ bảo Camui quên Camui cũng biết luật đấy mẹ Solo bao nhiêu lần rồi Lần này Bên nghe bên kia kìa Ôi thế nhờ Ôi Ui dồi xong rồi ơi. Ôi. Dồi, hay quá anh ơi Trời ơi Đấy, lý. những người lăn lộn thì phải đi tự xét như thế hả không? Trời chơi bà bao nhiêu lần rồi mà bà, bà tới giờ mà bà nói với tôi là bà không biết luật me Ok, chơi khẩu Em ờ, cái sống này hết tiền luôn á um, Khẩu này đi Cái khẩu này, mình phải giữ Chơi có gì vậy? Em chơi một khẩu em... Ờ, khẩu súng này bắn em, em, nhau. em phải cầm một khẩu súng cho anh cứ tới ừ. gần em cầm shotgun em đục vào thân cho anh okay, yên tâm ok ok ok trong đây giống bọn mình anh là người chơi quan shot rồi tất cả còn lại là đục thân hết đi anh sợ lắm người rồi em mà có em mà có headshot anh nho nho ok ok bạn nha đâu rồi cai đâu chị thấy bông kèo rồi đó chị thấy bông kèo bên kia bên kia bên kia xin đầu này nè ui má kẹt oh shit kẹt đúng xin mà xin bắn ngoài xin bắn ngoài ôi chết rồi chết rồi em bị hết máu hết máu hết máu cover cover cover đây anh đây yên tâm yên tâm anh đây anh đây ôi ôi chết rồi chết rồi chết rồi hay xem ơi ok ok ok ok ok áo sát kìa áo sát kìa áo sát giờ, áo sát giờ. ôi tôi tới kìa cây ơi à, chết rồi chết rồi bây giờ bị chí rồi bị chí rồi rồi cẩn thận à mày ừ, quá ờ. ôi nè cẩn thận watch out rồi hồi máu hồi máu hồi máu rồi hồi máu rồi khổ thở quá nha khó thở quá ôi trời <laughs> rồi có máu không máu rồi khó thở quá trời em ui ui cay cay ơi mình sắp chết mình sắp chết rồi mình sắp chết rồi ui ui cay gì <laughs> ôi sao mi căng thẳng đây à ôi quá sợ quá ui cú đó mất tiền luôn á rồi mà ờ. bắn mình cả chết luôn á mày mày quá ôi nó căng quá anh em ơi căng quá căng quá cuối cùng sao còn cho mình một cái vàng ờ, em người biết gì không cái phi fire của mình đang bị gọi là không chỉnh nút được á bây giờ mình mỗi lần mình mình chỉnh súng là mình phải sử dụng con chuột để mình click vô cái súng đó mình mới mới chỉnh súng được á à em coi coi cái màn hình ờ, cái game của em nó là cái uh, máy tính của em đang là việt nam hay là ls à, à unity hả không phải Unity mà là ừ, nó nó còn có một mồm nữa là Việt Nam với cả English á nhưng mà em để Việt Nam á nó sẽ là những cái từ em bấm nút đó em bấm cái số nào mấy cái từ đặc biệt á bình tĩnh tự tin chiến thắng thôi ôi ôi ôi à. ôi sắp chết sắp chết rồi cái ơi cố lên rồi rau mui ui rồi xong ôi mà tôi đã mẫu mà mấy bạn ôi ôi ôi hay thế này mi làm nhát bao giờ hai Ba, này phải thấy cái cảnh mà tôi chạy lên tôi thấy bà Camu bên núp sau bức tường á má tôi kiểu ú à phải đây. Thấy đâu hả? Thấy đâu Thấy chưa? Trời ơi, thấy sao đây? Có khi sao thấy mà đòi, chờ tôi chạy lên chứ tôi thấy mà đứng cái đó luôn á. Cái thùng Noel mà đứng đó, <laughs> Noel không thấy kiểu gì. Ai đây bây giờ tôi trong mắt tôi tôi nhìn bà Camu kiểu gì không? Bà đội cái nón á sao tôi kiểu mà tôi đi nghe tôi thấy bà đứng đó kiểu anh ơi mua cho em tờ giấy số đi trời ơi trời khổ anh lo thấy gì em tờ vô rồi à, vậy em cầm gì à, à. ờ được được được được được được được được được em được em được em được em rồi sao không cầm gì rồi cẩn thận bị ném bom nhá cẩn thận bị ném bom nhá cái gì cần gì nói ôi trời hợp lý hợp lý hợp lý á không đừng đứng đây đứng đây đứng đây bắn không được gì đâu đứng đứng qua đây đứng qua đây đứng qua đây à, cần ốp mọi người ạ ok à. anh anh cứ ăn cái công anh cứ công đi không mắm này công lên mình bất lợi mắm này công lên mình bất lợi Đừng mà xem, đừng làm như thế Chị em với nhau đừng ngắm chị như thế Chị, chị sợ em ơi Đâu rồi Oh my god Chị đâu ấy à? Chỗ đây nào? một phát một What? Một mươi lăm đam làm sao ai chơi Trời ơi, sống này không bắn gần, bắn xa được. Trời ơi, quên. bắn xa được đâu, đừng có bắn. Quên, Tại đừng bắn. này này chị Xem ơi, xem ơi, xem ơi, có có đứa, có đứa nó nó bọc lòng sau rồi xem ơi. Có đứa bọc sau, có đứa bọc sau. Làm gì có, làm gì có, điên à? Không hề có. Đúng rồi, ba giờ mình đang ngồi chơi vui vẻ trên này mà đúng không ơi? Ui. Trời. Đâu vậy? Không thấy, không thấy, không thấy. Có là bọc sau, là bọc sau, cái con bọc sau, cái con bọc sau. Trời ơi. Tiro đang ngồi máu kìa. Ờ, vào trong nhà, vào trong nhà, vào trong nhà, vào trong nhà. Tập bo đó. À, chiến thuật ghê nha. <laughs> Ô, cái bắp này hơi bất lợi xíu. Hơi mệt xíu. Hai người ở trên kìa, cẩn thận nha anh. Oh my god. Từ nãy giờ trên này hết sốt <laughs> xin lỗi chị. <laughs> em của mình. Thôi bà đừng bắn chị em ơi, đừng. Ui rồi, em đi rồi. Ủa kìa. Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Ui, ui. Đồ ơi Chết rồi ơi à. Ui ơi Ôi Thấy <laughs> khổ ghê Ôi Em biết sao không <laughs> Em bị kẹt nút và em vô tình bắn gì em em em em à. trời trời lúc em kiểu chết rồi chết rồi giờ sao đây em đang bắn xong cuối cùng bị bị kẹt cái nút bắn mà bắn trúng luôn <laughs> cố lên Jim ơi cố dạ, lên dạ, cảm ơn chị chuột đã giúp mình thắng ủa rồi ủa sao lúc lúc vừa rồi chị chưa xuống em không bắn chị vậy ai có bán gì mà bán gì thì mới chết á à, à, à, à xong mà nào người chơi hẹp mày nha người chơi hẹp mày nhà rồi oh my god oh my god cố lên xem anh tên xem trận này căng thẳng lắm em mong dạ. vậy căng này căng nè trận này căng nè bánh này là căng à căng à. à nha <laughs> Ủa, ê, ê, không thấy địch nha, không thấy địch nha, không thấy địch nha Rồi, để em xem tụi con Ui, đâu này, đâu này, đâu này, đâu này, đâu này, đâu này đây đây, đây ngoài kia, ngoài kia. kia xin mời ơi, Caron đi ngoài hàng rào kia nha. Đang ngoài kia, đợt đang ở ngoài biên giới. Ở đâu đây? Đây đây, đây đồ bên này. Cái gì vậy? Ui, sao biết? Hai ốp rồi, hai ốp sao ạ? Hai ốp một ốp ta? Ờ, cái cái trước mặt cái nhà trước mặt rồi cái nhà trước mặt cái nhà <laughs> nhà em đừng trước mặt á. Đấy. Đừng có chỉ okay, tôi đang hồi báo. <laughs> Đừng có bắn tôi. Rồi. Đâu rồi ta? Ai biết vậy nhờ em nghe tiếng đạn tiếng súng mà không biết hướng người ta đi luôn á trời nghe rào nghe rào nhẫn giả hả rau rau rau rau rau bên trái rau bên trái rau bên trái rồi rồi mua bị mất một máu mua mất rồi kêu kêu kêu kêu ui rồi sao mất máu luôn ui chết rồi chết rồi sắp hết máu rồi mua ơi rớt ờ, rớt hồi máu các mọi người rớt đâu hồi máu đó rớt đâu hồi máu đó mua trời ơi chết rồi em cũng sắp chết rồi chị em còn xíu hả bị rớt từng trời ơi nhục vả cái bắn nó tìm chứ đâu ra thèm gớt cái bắn á ôi sao luôn cái ơi sao đâu sao sao đâu cái cái ơi ui ui gọi nó lao vội quá gọi nó lao chờ chờ tí là được rồi ok là có vẻ như là cân ba nhưng vẫn còn hơi hơi khó anh em má cạch quá thôi lần sau chúng ta làm lại em ạ ok ở trong làm video này